thì uh, khung của ngày hôm kia thì chúng ta đã bị xịt cầu rồi và tới ngày hôm nay đấy của ngày 19 đến ngày 20 này với cặp song thủ 54 59 thì ngày hôm nay lô tô 54 đã nổ cho tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta cho ngày thứ hai rồi mọi người nhé Đấy, chúng tôi có lên video này, chúng tôi có chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự cho thông khảo từ ngày 19 đến ngày 20 và ngày hôm nay là ngày 20 đúng chưa? Thì lô tô ngày hôm nay lô tô 54 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta rồi mọi người nhé và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền Tổ quốc ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế này. Ok chưa? Một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn. Còn ngày hôm nay ở trên Zalo Sovit chúng tôi đã thành công, chúng tôi đã giúp tất cả anh chị em chúng ta về bờ với lô tô hai nháy cho ngày hôm nay rồi mọi người nhé ngày hôm nay thật sự bởi để nói thì ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay lô tô hai nháy đó là lô tô lô tô một không mọi người nhá ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn Đấy, ngày hôm nay ở trên Zalo cầu kín cầu vip ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đã về bờ cũng đã thành công tương bừng rực lửa với dàn đề 10 số bạch thủ lô hai nháy này trong ngày hôm nay rồi chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn và anh chị em nào chúng ta đại thắng ngày hôm nay rồi chúng ta tiếp tục quay trở lại video để chúng ta tiếp tục bình luận và để cho những anh chị em nào chúng ta biết được rằng là anh chị em chúng ta đã đại thắng như thế nào luôn mọi người nhé ok và nhớ như là những đường cầu ở trên Zalo là những đường cầu tâm đắc là những đường cầu tỷ lệ ăn cao những đường cầu phải nổ tự tin cho tôi anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với Zalo của chúng tôi mọi người nhé đường cầu tự tin đường cầu tâm đắc được sàng lọc chúng tôi được được chúng tôi sàng lọc và đường được chúng tôi kết hợp rất là nhiều đường cầu để chúng ta có những con số chuẩn chỉnh an toàn về bờ cho tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn ok chưa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 thì anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách kết bạn Zalo của chúng tôi đây mọi người nhé anh chị em là chúng ta chưa dùng Zalo chưa có Zalo thì chúng ta có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số này thoại này luôn về đường cầu ngày mai là ngày 21 đường cầu phải nổi tự tin vào ngày mai chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng thành nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng một cách à, nghiêm túc nhất bằng một cách chân thành nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công giúp nhau về bờ mọi người nhé còn à, khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với được chúng tôi, rồi thì được chúng tôi tư vấn về cái tỷ lệ nổ và cái tỷ lệ vào tiền như thế này cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua ta nợ nần đấy ok chưa rõ ràng quan điểm là nó như vậy chúng ta sẽ phải về bờ để chúng ta thành công hơn đúng chưa đấy, một người ăn cơm thì một người ăn cháo đấy, rõ ràng như vậy giúp nhau về bờ thôi đấy à, những con số nó thật, thật sự mà nói thì à, ở video của chúng tôi này bất kể các video khác bất kể các kênh khác chốt số tham khảo như thế này thì anh chị em chúng ta cũng có thể nhỏ nhẹ thôi Đấy, bởi vì là những đường cầu tham khảo còn những đường cầu ngồi ngồi lại và đà, nghiên cứu và phân tích ra rất là nhiều đường cầu ra một con số thì anh chị em chúng ta ờ, mới tin tưởng được còn những đường cầu ở trên ờ, video này là những đường cầu tham khảo thôi thì soi cầu sơ qua thôi thì chúng tôi đã chốt lên đây như thế này rồi và cái tỷ lệ nổ thì nó chỉ rơi ở cái uh, tỷ lệ lên 80% phải nổ thôi cho nên anh chị em chúng ta hãy à, à, liên hệ với Zalo của chúng tôi bằng một cách chân thành nhất ở trên Zalo chúng tôi đảm bảo cho cả anh chị em chúng ta những đường cầu phải nổ nói chung là nó sẽ rơi vào cái à, tỷ lệ 95% phải nổ mỗi ngày tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ liên hệ với chúng tôi nói chung chúng tôi cũng không đảm bảo 100% phải nổ nhưng mà chúng tôi đảm bảo cho tất cả anh chị em chúng ta về cái tỷ lệ đó là 95% cầu phải nổ mỗi ngày bạch thủ lô tràn đề 10 số cũng như là xiên 2 cho, cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy nói về thực sự về điều đó thì ờ, lô đề lô lô lô, lô đề số như thế này thì ờ, không ai đảm bảo 100% cả bởi vì là ấy, con số nó chạy thì ờ, đường cầu này nó, nó không có cái đường cầu này nó nó chạy dài và liên tục cả có những đường cầu nó chạy tới 6 7 ngày thì nó sẽ gãy cầu thôi cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn à, được chúng tôi kết hợp ra nhiều đường cầu để chúng ta sàng lọc ra những con số để chúng ta thành công hơn còn chúng ta không nên là à, những con số trên à, lợi dụng những con số trên video này để để chúng ta chơi theo quát lớn ok chưa à, chúng tôi tâm sự và chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta thật lòng là như vậy đấy còn à, khi mà anh chị em chúng ta thay vì chúng ta bỏ ra mỗi ngày chúng ta bỏ à, ra tiền bỏ tiền ra để chúng ta hai chơi à, hai số như thế này thì chúng ta hãy vào kết bạn với Zalo của chúng tôi để được chúng tôi uh, chốt bạch thủ lô một số Đúng chưa ok chưa thành công hơn à, còn xong thủ lô thì chúng ta bỏ ra rất, rất là nhiều vốn đấy cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý và cân nhắc và chúng ta hãy xem xét như thế nào để chúng ta cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua tha nợ lần nữa bởi vì có những đường cầu nó nổ sớm những đường cầu nó uh, sẽ không nổ cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok và anh chị em là chúng ta đã và đã đồng hành cùng kênh cô rồi đang xem video rồi thì đừng quên để lại cho video của chúng tôi một lượt like video một lượt đăng ký kênh một lượt comment một lượt bình luận ở dưới chân video để tạo động lực cho kênh và tạo kết tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên anh chị em chúng ta nhé ok chúng tôi xin tạm dừng kết thúc video ở đây một lần nữa xin chúc tất cả anh chị em chúng ta có một công nghệ mới đại thắng và bừa thành công và xin chào tất cả anh chị em và hẹn tất cả anh chị em vào buổi phân tích và chốt số cho ngày hôm sau